music giàu thì ngày cưới sẽ vui nghèo thì đại khai thế thôi thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thế chơi tình duyên đưa tới em ơi duyên định sẵn rồi giàu thì ngày cưới sẽ vui nghèo thì đài khai thế thôi thế gian này cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người giàu thì ngày cưới sẽ vui nghèo thì đài khai thế thôi đường đơm hoa